Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bật mí một bí mật, kế hoạch triệt hạ Nguyễn Xuân Phúc, ai đã ra tay? Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi làm Thủ tướng từ ngày 5 tháng 4 năm 2021. Suốt thời kỳ làm Thủ tướng của ông Phúc, Việt Nam chưa hề xuất hiện một đợt dịch nghiêm trọng nào. Đây là một may mắn cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Chính vì thế mà ông Vũ Đức Đam mới có dịp nổ và tuyên bố chống dịch trong 10 ngày. Đợt dịch bùng phát mạnh nhất bắt đầu tháng 7 khi mà ông Phạm Minh Chính đã nắm chức Thủ tướng được 3 tháng. Những văn bản chỉ đạo chống dịch nhiều nhất xuất hiện vào thời gian này. Để thành phố Hồ Chí Minh chìm trong đỉnh dịch đến 3 tháng chính là tội của ông Phạm Minh Chính. Nếu không xảy ra hiện tượng ép mua kit xét nghiệm giảm thì liệu tổng số người chết có hơn 4 vạn hay không? Đây hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Vụ Việt Á là một vết ung nhọt xoáy vào vai trò trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính. Thời kỳ người dân khốn cùng vì dịch là lúc ông Phạm Minh Chính có vai trò cao nhất trong việc chỉ đạo chống dịch và lúc đó là Việt Á đã tung hoành mạnh nhất. Họ thu tiền lúc đó nhiều vô kể, mặc cho người dân lay lắt sống chết ra sao. Phải nói Bộ Công an mạnh tay kiên quyết làm vụ này một cách bất ngờ và thần tốc cũng là bất lợi lớn cho ông Phạm Minh Chính. Nguyễn Thành Long và Trung Ngọc Anh bị bắt xem như sự việc đang tiến rất sát tới ông Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính là người liên quan đến vụ Việt Á. Chính mệnh lệnh của ông Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh thành phải tập trung các nguồn lực để phòng dịch Covid theo cách ông chỉ đạo mà mới để xảy ra một vụ Việt Á tung hoành đến như vậy. Nói ông Phạm Minh Chính giúp cho Việt Á tiêu thụ mạnh bộ kit xét nghiệm giảm không có nghĩa là ông Nguyễn Xuân Phúc vô can. Mà sai phạm ở đây cũng có phần can dự của ông Phúc. Từ đầu năm 2020, sản phẩm của Việt Á đã được đưa đi các nơi chào hàng. Việc chào hàng này có sự giúp sức của ông Chu Ngọc Anh với tư cách khi đó là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chính ông Chu Ngọc Anh đã ký giấy phép chứng nhận cho Việt Á vào tháng 5 năm 2020. Tiếp theo, ông Nguyễn Thành Long ký cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương ký xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước, đó chính là ngân sách và là tiền của nhân dân Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Như vậy là sai phạm của Việt Á là sự nối tiếp từ thời Nguyễn Xuân Phúc đến thời ông Phạm Minh Chính. Thời Nguyễn Xuân Phúc dính đến việc thừa nhận bộ kit xét nghiệm giảm, còn thời ông Phạm Minh Chính là cho tiêu thụ hàng loạt bộ xét nghiệm giảm này. Vì đồng tiền lợi nhuận mà hai ông thủ tướng đã làm cho 43.000 sinh mệnh chết oang chết uổng và trong đó có rất nhiều người có lẽ đã chết vì bộ xét nghiệm giả dối. Về tội thì cả hai ông thủ tướng đều vững trọng tội, không ông nào nhẹ tội hơn ông nào. Về tội là như nhau nhưng liệu rằng ông nào sẽ dễ bị đổ tội hơn? Đó là câu hỏi dư luận đặt ra. Ông nào có quyền lực yếu hơn thì sẽ dễ bị đổ tội hơn và thực tế hiện nay đang có xu hướng đổ hết tội cho ông Nguyễn Xuân Phúc bởi ông Nguyễn Xuân Phúc đang ở thế yếu hơn ông Phạm Minh Chính. Sẽ không có sự trợ giúp nào cho một tứ trụ, tuy nhiên tội này sẽ là vết nhờ để vin vào đó mà các thế lực ngoài tứ trụ đấu tố nhau để được thế chỗ này. Hiện nay ông Tô Lâm là nhân vật rất có quyền lực và cũng đang nuôi tham vọng vào tứ trụ. Chính ông Tô Lâm đang nhắm vào chân tứ trụ yếu nhất mà tấn công đấy thôi và việc bắt ông Trung Quốc Anh nhắm vào sai phạm với tư cách là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là một hình thức nhắm vào Nguyễn Xuân Phúc. Trong hai người, ông Tô Lâm cần nhắm vào ông Phúc chứ không ai dạy gì nhắm vào hòn đá tảng là ông Phạm Minh Chính đương kim thủ tướng cả. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm. Phạm Minh Chính là đồng phạm với Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, Phạm Minh Chính đã lôi kéo được Tô Lâm và có khả năng ông Chính cũng muốn đổ hết tội này lên đầu ông Nguyễn Xuân Phúc. Hậu trường chính trị Việt Nam rất phức tạp. Vụ án Việt Á đang là công cụ thanh trừng lẫn nhau. Kẻ nhúng chàm thì cố phủ trách nhiệm. Kẻ bên ngoài tứ trụ thì muốn nhân cơ hội này quật một trụ để lên thay thế. Không biết diễn biến chính trị Việt Nam trong thời gian tới sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem và xem ông Nguyễn Xuân Phúc có trụ lại được hay không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm nổi lòng tham muốn bẻ một chân tứ trụ Trụ nào sẽ bị giật ngã? Trọng Phúc Chính hay Huệ đầy Tình hình đấu đá trong hậu trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trở nên phức tạp Quân tướng các nơi cứ nổi lên chiến nhau như ông vỡ tổ Vụ Việt Á chỉ là bình phong, bên trong là những kẻ đầy tham vọng, chiến nhau Tô Lâm đã hai nhiệm kỳ là Ủy viên Bộ Chính trị, nếu không thể lên vào chân vào tứ trụ thì không sớm thì muộn cũng phải về vườn. Vốn tham quyền cố vị, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang chiến nhau điên cuồng. Tô Lâm nắm trong tay lực lượng cực mạnh, đã nhiều năm làm tay sai trong Tổng trọng, rồi nhảy sang Phạm Minh Chính cũng không ổn. Tô Lâm bây giờ có tham vọng xây dựng một lãnh tụ riêng. Đây là hình ảnh Tô Lâm đang có đầy tham vọng. Tiền nhiệm của ông Tô Lâm là Trần Đại Quang cũng không chịu ngồi mãi chiếc ghế bộ trưởng nên cũng chiến để được vào tứ trụ. Tuy rằng tứ trụ là cạm bẫy nhưng vì tham quyền nên bất chấp, Trần Đại Quang đã bỏ mạng. Tuy nhiên Tô Lâm dường như vẫn không ngán điều này. Ông Tô Lâm hiện nay 65 tuổi, nếu đến đại hội lần thứ 14 sau 3 năm nữa thì ông Tô Lâm sẽ là 68 tuổi quá tuổi để ở lại Bộ Chính trị. Còn 3 năm nữa Tô Lâm cần phải làm gì đó để có thể chen được vào tứ trụ. Và chỉ có thể vào tứ trụ mới được hưởng suất đặc biệt mà tiếp tục bám lên chiếc ghế quyền lực này. Vụ Việt Á hiện nay đang bùng cháy dữ dội, không chỉ liên quan đến cấp bộ trưởng mà cái liên quan đến cả các nhân vật lớn trong tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phạm Minh Chính chịu trách nhiệm điều hành chính phủ chống dịch để xảy ra vụ đại án Việt Á xem như ông Phạm Minh Chính đã nhúng chạm đây là vết đen không thể gột rửa với cái chết của trên 40.000 người dân Việt Nam mà trong đó không ít có sự đóng góp của Việt Á. Thông thường người ta hay nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng trong sạch, tuy nhiên mới đây người ta lại khui ra tấm huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á lại do đích danh ông Nguyễn Phú Trọng ký tặng. Như vậy, danh sưng người trong sạch của ông Trọng xem như đã bị hoen ố. Đây là vết đen mỗi khi đến kỳ đại hội đảng các đối thủ sẽ đem những thứ này ra để đấu tố với nhau, mặc cả với nhau. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người hai lần được hưởng suất đặc biệt. Còn Nguyễn Xuân Phúc hiện nay ít có manh mối chứng minh ông Nguyễn Xuân Phúc dính đến Việt Á, bởi khi Việt Á tung hoành trò lừa đảo, ông Nguyễn Xuân Phúc đã an vị trên chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực. Mầm cỗ mà Việt Á dọn lên, quan chức từ cấp cao đến cấp thấp đều dành nhau tham dự không ai thấy mặt ông Nguyễn Xuân Phúc đâu, tuy nhiên không thấy không có nghĩa là không tham dự. Có thể ông Nguyễn Xuân Phúc giấu mình đâu đó trong mâm cỗ đầy mùi máu của đồng bào đã mất vì Covid. Cũng có thông tin cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc không trực tiếp nhúng tay vào, nhưng phu nhân của ông bà Trần Thị Nguyệt Thu thì có. Chính bà cũng tham dự vào mâm cỗ với vai trò như người nội trợ và đó là lý do mà cộng đồng mạng đang xôn xao cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc là chùm cuối chứ không phải là ông Phạm Minh Chính. Hiện nay Tô Lâm đang tham gia bắt bớ những nhân vật cộng cán nhất. Có khả năng cộng cán như Trung Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long cũng chỉ là để dê tế thần. Chùm cuối cho đến hôm nay có thể tạm khoanh vùng trong ba nhân vật thuộc tứ trụ là Thứ nhất là Phạm Minh Chính, thứ nhì là Nguyễn Xuân Phúc và thứ ba là Nguyễn Phú Trọng. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Vương Đình Huệ có dính líu cả Vấn đề này rất nhiều người đang lục tìm chứng cứ và nếu có thì sẽ không sớm thì muộn đưa ra để bạn đọc trong cả nước cùng biết. Đây là hình ảnh Nguyễn Xuân Phúc, Trần Trụ yêu nhất và liệu Tô Lâm có nhắm vào đây hay không? Trong ba trần trụ ấy, rõ ràng Nguyễn Xuân Phúc là yếu nhất, mặc dù ông Phúc dính đến Việt Á không được rõ ràng. Ông Tô Lâm nắm cơ quan điều tra Ông có quyền hoàn toàn có thể điều tra những gì có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Phúc. Phải nhắm vào chân trụ yếu nhất mà tấn công. Phải tấn công cho đổ, nếu không Tô Lâm hết cơ hội phát triển sự nghiệp chính trị ở nhiệm kỳ sắp tới. Nắm trong tay thanh kiếm của chế độ mà để bị người khác sai khiến là rất kém. Đã đến lúc Tô Lâm lên tiếng, tuy nhiên Tô Lâm có đủ gan như Trần Đại Quang hay không thì còn phải xem vào thời gian tới.